thánh thần chúa cùng anh chị em Kính thưa anh chị em, chúng ta cùng nhau cử hành thánh lễ Chúa Nhật lễ Chúa Thăng Thiên hôm nay. Chúng ta tạ ơn Chúa vì tình thương của Đức Kitô trao cho chúng ta sứ mạng tiếp tục chương trình của Ngài. Về trời, Chúa Giêsu chấm dứt sự hiện diện hữu hình ở trần gian nhưng sự hiện diện của Ngài bên chúng ta bằng cách quyền năng của Chúa ở bên chúng ta luôn mãi và sứ mệnh của chúng ta chính là tiếp tục chương trình của Chúa. Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta hạnh phúc tiếp tục việc của chúng ta mỗi ngày theo chương trình của Thiên Chúa. Và như thế chúng ta khởi đầu một tuần lễ mới hôm nay được tràn đầy sức sống của Chúa chúng ta. Tôi dâng thánh lễ cầu nguyện cho anh chị em xin Chúa thương chúc lành cho tất cả chúng ta trong tuần lễ mới này và cũng hợp ý với anh chị em chúng ta hôm nay. Tạ ơn Chúa Đức Mẹ Thánh Du Xe xin ơn như ý. Tạ ơn kỷ niệm 16 năm hôn phối, cầu bình an cho gia đình, thánh hóa công việc. Cầu cho linh hồn Phêrô Gioan nhân ngày rỗ Du Xe 3 năm, Anna 35 năm và các linh hồn Teresa, Maria, Domenico, Anna, Giuse, Alfonso, Paulo, Lucia, Anna Maria, Anton Maria, Bartolomeo, ông bà tổ tiên và cho các linh hồn nữa. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em tôi đã phạm tôi nhiều trong tư tưởng lời xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh ca thiên thần ca thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi chưa tòa thiên chúa Xin Thiên Chúa toàn năng thương so ta tội và dân đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. church. lạy Chúa Giêsu Kitô chỉ có Chúa Chúa toàn năng hàng hữu xin cho cộng đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm tạ. Vì hôm nay có một Chúa đã lên trời vinh hiển là thù lãnh người đã đi mở trước mở đường dẫn chúng con vào nước Chúa. khiến chúng con là những chi thể của người nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng người hưởng phúc vinh quang. Người là Thiên Chúa hằng sông và hiên tri cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Trích sách tông đồ công vụ Hỡi Theophile trong quyển thứ nhất Tôi đã tường thuật tất cả những điều Đức Giêsu đã làm và giảng dạy cho đến ngày người lên trời sau khi căn dặn các tông đồ những kẻ người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của thánh thần sau cuộc thương khó người đã tỏ cho các ông thấy người vẫn sống với nhiều bằng chứng người đã hiện ra với các ông trong khoảng 40 ngày và đàm đạo về nước thiên chúa và trong một bữa ăn người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi jerusalem nhưng hãy chờ đợi điều chúa cha đã hứa người nói như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng Gioan đã làm phép rửa bằng nước Phần các con ít ngày nữa các con sẽ chịu phép rửa trong thánh thần Vậy các kẻ có mặt hỏi người rằng Lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục nước Israel chăng? Người bảo họ rằng Đâu phải việc các con hiểu biết thời gian Hay kỳ hạn mà cha đã ấn định do quyền binh Ngài nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con và các con sẽ lên chứng nhân cho Thầy tại Jerusalem trong tất cả xứ Judea và Samaria và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, người được cất lên trước mắt các ông và trong một đám mây bao phủ người khuất mắt các ông. Đang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng hỡi người Galile sao các ông còn đứng nhìn lên trời Đức Giêsu đứng vừa lìa các ông mà lên trời sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy người lên trời đó là lời Chúa Chúa tiến lên giữa tiếng reo mừng Chúa tiến lên trong tiếng kèn vang vỗ tay đi nào muôn dân hơi tan tụng thiên chúa mau hò reo vì chúa là đại vương thống trị địa cầu Chúa đi lên ngàn cầu hoan chung, Chúa ngự lên giữa điều kèn vang đàn hát hay tấu vang mừng Chúa và hòa ca kinh vua ta thờ cai trị cả thế giới tiên ngài muôn khúc ca tuyệt luân này chúa vẫn thống trị vạn quốc hàng ngự trên thánh ngài của ngài thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Epheso. Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta là Cha vinh hiển ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mặc khải để nhận biết người xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn người kêu gọi thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh và thế nào là quyền năng và vô lớn lao của người đối với chúng ta là những kẻ tin chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng người công việc mà Chúa đã thực hiện trong Đức Kitô tức là làm cho người từ cõi chết sống lại và đặt ngài bên hữu trên trời vượt trên mọi cấp trật các lãnh thần quyền thần dũng thần và quán thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài và tôn Ngài làm đầu toàn thể hội thánh là thân thể Ngài và là sự sung mãn của đấng chu toàn mọi sự trong mọi người. Đó là lời Chúa.

Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu hiện ra với 11 môn đệ và phán: Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho mọi thụ tạo Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ, ai không tin sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin. Nhân danh Thầy họ sẽ trừ quỷ nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay và nếu không phải uống phải chất độc thì cũng không bị hại. Họ đặt tay trên những người bệnh và bệnh nhân sẽ được lành mạnh. Vậy sau khi đã nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa, phần các ông các ông đi rao giảng khắp mọi nơi có chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo đó là lời chúa lời chúa kính thưa anh chị em Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa lên trời. Tôi cũng xin thưa anh chị em, đây từ ngữ gọi là lên trời nhưng không hiểu theo cái nghĩa đen của từ là lên trời hay xuống đất, nghĩa là thay đổi không gian. Trước đây thì Chúa ở dưới đất thì bây giờ Chúa lên trời. Hiểu cái đó là rất sai. Chúng ta không hiểu như vậy. Nhưng cái từ ngữ lên trời hiểu theo nghĩa bóng của từ nghĩa là trời hiểu là nơi Chúa ngự. Có thế thôi. Và vì thế Chúa lên trời nghĩa là Ngài trở thành là Thiên Chúa nơi Chúa ngự. Nói cách khác cho dễ hiểu thế này là khi Chúa Giêsu làm người, trước khi Ngài làm người, Ngài là Thiên Chúa. Với mầu nhiệm nhập thể, giây phút mà Chúa ngự trong lòng mẹ Maria để làm người thì Chúa ở giữa chúng ta là dưới đất Bây giờ Ngài chấm dứt sự hiện diện hữu hình của Chúa ở trần gian với cái thân xác như chúng ta đây. Thì Ngài lên trời nghĩa là Ngài chấm dứt không còn chúng ta còn không còn thấy về thể xác mà như chúng ta đây nữa. Bây giờ Ngài hiện diện cách xác lên trời nghĩa là Ngài trở lại cái tình trạng là Thiên Chúa của chúng ta như trước khi Ngài nhập thể. Không còn hiện diện hữu hình như chúng ta trông thấy như thế này nữa nếu mà ngài hiện diện hữu hình như chúng ta có thân xác như vậy thì giờ chúa là hai ngàn tuổi rồi anh chị em hơn hai ngàn tuổi rồi không có ai sống như vậy cả chúa giêsu là người ngài cũng theo cái quy luật như chúng ta và ngài sẽ chấm dứt về vấn đề thể lý như chúng ta đây nhưng mà ngài sống lại về thể xác và thể xác của ngài ngài sống lại thay đổi chúng ta sẽ có kinh nghiệm về sống lại khi phải đến ngày tận thế thế nhưng mà hôm nay khi chúng ta mừng lễ chúa lên trời tôi muốn thưa anh chị em hai điều. Điều thứ nhất, trời không hiểu là không gian, trời nghĩa là Ngài trở thành là Thiên Chúa đấng vô hình. Nhưng bây giờ Ngài không hiện diện hữu hình trần thế nữa với cái với biến biến cố lên trời này thì bây giờ Ngài trao cho chúng ta cái sứ mạng của Ngài mà sứ mạng hữu hình đó bây giờ chúng ta tiếp tục. Nói cho dễ hiểu thế này, Thiên Chúa là đấng vô hình trở thành hữu hình nơi Chúa Giêsu. Với biến cố lên trời này thì sự hiện diện hữu hình của Chúa Giêsu sẽ chấm dứt và sự hiện diện hữu hình của Chúa chuyển sang sự hiện diện hữu hình của chúng ta làm cho người khác thấy Thiên Chúa vô hình qua sự hữu hình của chúng ta. Không biết tôi nói như vậy anh chị em ai hiểu cho tay em xem xem nào. Để em tiếp tục giải thích tiếp. Chúa vô hình, Thiên Chúa vô hình trở nên hữu hình qua dung mạo của Chúa Giêsu. Với biến cố Chúa Thăng Thiên hôm nay thì sự hiện diện hữu hình của Chúa đủ rồi, chấm dứt. Và bây giờ sự hiện diện hữu hình của Chúa chuyển sang sự hiện diện hữu hình của chúng ta để làm cho người khác thấy Thiên Chúa vô hình. Thì đây là cái logic đó. Vậy hôm nay chúng ta nói với Chúa thế này Chúa hiện diện hữu hình về thể xác đủ 33 năm đủ rồi để cho chúng con thấy dung mạo của Thiên Chúa. Hôm nay Chúa trở thành là đấng là Thiên Chúa của chúng con không cần hiện diện hữu hình nữa nhưng Chúa hiện diện bằng quyền năng của Chúa. Để rồi đến lần chúng con người ta sẽ nhìn thấy Chúa ở nơi chúng con là con người hữu hình này thấy quyền năng của Thiên Chúa ở nơi chúng con và như thế hôm nay chúng ta mừng hai sự hiện diện hiện diện quyền năng của Thiên Chúa và sự hiện diện quyền năng đó được biểu lộ nơi con người hữu hình của chúng ta. Vì thế, đây là một cách người ta chúng ta thấy nè. Nhiều khi anh chị em, đây là một cách người ta sẽ nhòm thấy Chúa mà đứng quyền năng ở chúng ta. Đi ra ngoài đường chúng ta sống cách nào đó không hiểu. Người ta sẽ hỏi hình như bác có đạo hình như bác có đạo cái chữ đạo đây là đạo công giáo đó chứ người ta không có nói là đạo hiểu theo nghĩa là đạo phật giáo đâu nha ai đồng ý vậy giờ tay em xem nào đấy chúng ta đã làm cho người khác trông thấy cái đấng vô hình ở nơi chúng ta và người ta sẽ đặt câu hỏi qua các con người hữu hình của chúng ta mà lại thấy hình như bác có đạo Đến độ mà khi Chúa Giêsu là hữu hình người ta Chúa Giêsu nói ai thấy thầy là xem thấy cha. Nhìn thấy đứng hữu hình là Chúa Giêsu mà lại lại nhìn thấy Chúa Cha. Bây giờ người ta sẽ nói anh có đạo, ba có đạo, chị có đạo, người ta thấy Thiên Chúa. Và vì vậy anh chị em hôm nay chúng ta xin Chúa cho chúng ta cảm được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. Nếu chúng ta không cảm được Chúa trong cuộc đời đó mà chúng ta nhận mình là người con Chúa đó thì coi chừng sẽ rơi vào tình trạng hữu danh và vô thực mà muốn cảm thấy mình có Chúa để người khác thấy anh có đạo, ba có đạo là nơi chúng ta đó. Chúng ta phải gặp gỡ Chúa là đứng quyền năng ở nơi chúng ta. Và vì thế anh chị em hôm nay chúng ta xin Chúa cho chúng ta tái khám phá niềm tin của chúng ta là trước hết Chúng ta cần gặp gỡ Chúa và chính Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta nó biến đổi chúng ta cách nào đó để con người hữu hình của chúng ta làm cho người khác thấy Chúa. Đây là chính là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa, anh chị em nghe này, Chúa nói còn phần các ông sau khi Chúa Giêsu lên trời ngự bên hữu Chúa Cha mà hiện diện cách khác bên hữu Chúa Cha phần các ông các ông đi rao giảng khắp mọi nơi có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo Tôi thưa anh chị em, tức là chúng ta lên đường làm cho người khác thấy Chúa và Chúa sẽ ở cùng hoạt động với các ông, tức là hoạt động với chúng ta và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo, nghĩa là làm sao? Anh chị em lưu ý trước hết là chúng ta lên đường làm cho người khác thấy Chúa thì Chúa ở với chúng ta, hoạt động trong chúng ta. Hoạt động trong chúng ta ở đây rao giảng, rao giảng không bằng bằng ngôn từ như tôi nói đâu anh chị em. Rao giảng có nghĩa là cách thức chúng ta làm cho người ta biết Chúa. Mà biết Chúa bằng những phép lạ kèm theo. Anh chị em đừng hiểu phép lạ. Một số người trong chúng ta dễ rơi vào tình trạng mà tôi nói như thế này mạnh đó. Dễ rơi vào cái tình trạng cuồng tín. Cuồng tín nghĩa là gì? Tìm những cái phép lạ. Nơi nào lạ lạ, phép lạ là chúng ta chạy ồ đến. Phép lạ Chúa không có làm như vậy Nó nhen nhản như vậy nó tầm thường quá nhưng mà phép lạ ở đây chính là gì phép lạ kèm theo là gì phép lạ ở đây chính là biến đổi chúng ta nên một con người mới xác tín và chính cái cuộc đời của chúng ta rất tầm thường như mọi người mà họ lại nhìn thấy chuyển sự chuyển động thay đổi chúng ta lưu ý đừng thay đừng bao giờ nghĩ là phép lạ là cái gì lạ thường mà phép lạ là một sự chuyển đổi mà sự chuyển đổi đó đem cái tính tích cực làm cho chúng ta cảm thấy tiến triển hơn. Vì vậy, có một điều rất là lạ thế này, tôi xin phép dùng mạnh từ đó là nhiều khi chúng ta không thấy những phép lạ nó xảy ra cho chúng ta qua những đời thường. Tôi lấy cái ví dụ rất đơn giản, bố mẹ của chúng ta không có làm cái gì ồn ào hết. Nhưng mà bố mẹ của chúng ta đang làm phép lạ là bởi vì bố mẹ chúng ta đang chu toàn những công việc rất tầm thường mà nhờ công thường tầm thường đó chúng ta đang lớn lên đấy anh chị em chúng ta đang lớn lên đó chúng ta đang được triển nở đó chúng ta được triển nở không phải bởi bất cứ một người nào làm một cái điều gì đó đột xuất bất ngờ chúng ta ưa cái tìm cái lạ bất ngờ tôi gọi đó chính là những cái điều mà xảy ra mà chúng ta cho là điều lạ thường không đừng tìm cái đó anh chị em đừng tìm cái đó vậy chúng ta hay tìm cái đó nên chúng ta rơi vào tình trạng cuồng tín và bị sỏ mũi nhưng chúng ta sống rất tầm thường bình thường nhưng làm cái kết quả của phép lạ là làm chuyển ở thì đó là phép lạ đó anh chị em nhớ lần đó Chúa Giêsu làm phép lạ gọi là phép lạ gì năm chiếc bánh và hai con cá rất tầm thường của một em nhỏ mà Chúa làm điều đó một của một em rất nhỏ một em nhập em bé cầm năm chiếc bánh và hai con cá mà Chúa Giêsu nuôi năm ngàn người đàn ông không kể đàn bà con trẻ non nê là bởi cái gì từ cộng tác của một cái em bé nhỏ với các thánh tông đồ phân phối thế mà ra phép lạ mà mọi người đừng non nê chúng ta xin Chúa cho chúng ta Chúa hoạt động trong chúng ta là bởi vì chúng ta làm những công việc rất đơn sơ nhưng lại đem đến kết quả lớn lao và đây là phép lạ của những người tin vào Chúa. Anh chị em, các vị thánh chúng ta thấy hôm nay là phép lạ lớn lao trên quê hương đất Việt của chúng ta đây này. Ngày xưa đó, các vị thừa sai đến đất nước của chúng ta, các ngài không có làm cái chuyện to đâu, chỉ sống tầm thường. Người họ là những người nước ngoài, họ châu Âu, đời sống. Tôi được vinh dự đi học ở bên Pháp, Cách đây chúng ta nhớ là tin mừng đến Tết nước nước của chúng ta sau là sớm nhất là năm 1533 thế kỷ thứ 16, tức là cách chúng ta khoảng chừng 400 năm. Thì ở bên bên nước ngoài đó, các cái tòa nhà 3 400 năm là chuyện thường lắm. Nhà của chúng ta ở đây 100 tuổi tưởng là to tát nhưng mà nhà ở châu Âu 3 400 năm là chuyện thường. Thời đó nhà của họ đã như vậy rồi mà bây giờ họ bỏ quê hương của họ đến đất nước của chúng ta anh chị em biết nhà lá mái tranh vách đất nghèo khó quê mùa họ đến họ đến họ làm cái gì không có làm gì lớn đâu anh chị em họ đến sống giữa tổ tiên của chúng ta ăn bận như chúng ta sống như chúng ta thậm chí ăn bẩn ăn thiểu tắm hồ tắm ao nghèo khó như chúng ta ấy thế mà hôm nay chúng ta đang được triển ở phép lạ xảy ra và có Chúa cùng cổ chúng ta bằng điều đó. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta sống cái đời sống rất là tầm thường, bình thường như thế trong quyền năng của Chúa và như thế chúng ta đang tiếp tục làm cho Chúa được lớn lên và chúng ta trở thành khuôn mặt hữu hình của Thiên Chúa đấng vô hình và đó cũng chính là chúng ta đang sống mầu nhiệm Chúa thăng thiên hôm nay. Xin Chúa chúc lành và ở với chúng ta luôn. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. trời ngự bên nữ đương chúa cha phép tác vô cùng ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết tôi tin kinh đức chúa thánh thần tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này cả thánh thông công tôi tin phép tha tội anh chị em thân mến Chúa Kitô về trời Ngài hiện diện cách khác bên tòa Chúa Cha để ban cho chúng ta quyền năng và tình yêu của Ngài. Trong tâm tình tạ ơn chúng ta đồng thanh tung hô. Chúa Giêsu Kitô lên trời khải hoàn, ngự bên hữu Chúa Cha để ban muôn ơn cho nhân loại. Chúng ta cầu xin cho công trình cứu độ của Chúa được mọi người đón nhận và hăng hai bước theo người. Lời Chúa Kitô, Chúa vinh hiển quyền năng. Chúa Giêsu Kitô lên trời làm cho thân xác yếu hèn của chúng ta được vinh quang Chúng ta cầu xin cho mọi khi tô hiểu Biết từ bỏ con người cũ với các nết sâu của mình Và ra sức canh tân cuộc sống mới để bước theo Chúa Lạy Chúa Kitô, Chúa vinh hiển quyền năng. Chúa Giêsu Kitô lên trời để trở nên vị thượng tế tối cao chuyển cầu cho chúng ta Chúng ta xin Chúa chúc phúc và ban muôn ơn cho hội thánh để hội thánh chú toàn sư mạng Chúa trao phó ở trần gian. Lạy Chúa Kitô, Chúa vinh hiển quyền năng, Lạy Thiên Chúa quyền năng và yêu thương, Đức Kitô con Chúa đã lên trời vinh hiển mở đường cho chúng con tiến vào nhà Chúa. Xin cho chúng con luôn sát bước sát theo người trong hành trình trần thế hôm nay, để sau này cùng vào cùng người tiến vào nhà Chúa nơi đầy ánh sáng và tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. chị em hay cầu nguyện để hy lệ của tôi cũng là của anh chị em đủ tin Chúa là Cha toàn năng chấp nhân. Để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thế hội thánh người.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 hãy nâng tâm hồn lên hay tạ ơn chúa là thiên chúa chúng ta lạy chúa là cha trí thánh là thiên chúa toàn năng hàng hữu chúng con tạ ơn chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con vì Chúa Giêsu vua vinh hiển đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết trước sự ngỡ ngàng của các thiên thần Hôm nay lên trời cao thẳm làm đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đấng xét xử trần gian và là Chúa muôn loài. Người lên trời không phải để lìa xa thân phận yếu hèn của chúng con, nhưng để chúng con là chi thể của người, tin tưởng được theo người đến nơi mà chính người là đầu và là thủ lãnh của chúng con đã đến trước. Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng, cũng vậy các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng Chúa Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: cả các con hãy nhận lấy mà ăn vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói tất cả các con hãy nhận lấy mà uống vì này là chén máu thầy máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy đây là mầu nhiệm đức tin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 đây trên thiên chúa đây đương xoa tôi trần gian phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên thiên chúa con chẳng đang chúa ngự vào nhà con nhưng xin chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh chúa trời chúa đã lên trời bóng người xa khuất mù khơi con mong được đổi làm mây theo gót chân người ta dâng lời cầu nguyện Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, Chúa đã cho chúng con ngay khi còn ở dưới thế được nếm thử phúc lộc quê trời. Xin cho lòng chúng con luôn hướng về bên Chúa là nơi Đức Kitô vị thủ lãnh của chúng con đang hiền trì, người hằng sông và hiền trì muôn đời. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa Toàn Năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thanh lời đã xong, chúc anh chị em đi bình an. giờ 30 tối thứ hai hàng tuần trực tiếp buổi học kinh thánh và phục vụ tuần 111 nha. Bye, chúng chú lành nha. Bye.